Ok xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Đầu clip thì tôi xin được dành những cái lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới các anh em sau đây Tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung, anh em Hoàng VM, anh em Vũ Trọng Hai, anh em Mr. Big Pixel và anh em Thành Đặng đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như đăng ký hội viên mới ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em hàng tháng giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh em rất nhiều. Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung và anh em Phạm Văn Nhu đã donate ủng hộ cho tôi. Cảm ơn hai anh em đã rất là yêu quý gửi tôi những cái món quà về mặt vật chất Đấy, giúp tôi có thêm một bát phở, một cốc cà phê trong cái quá trình mà tôi làm việc, tôi sản xuất video phục vụ anh em. <laughs> Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Anh em thân mến là sắp tới đây thì cũng có rất là nhiều những cái giải đấu. Đấy. Tôi được biết là sắp tới là cũng phải có ít nhất là hai cái giải đấu trong đó là có một cái giải đấu của Drodo tổ chức luôn Nhân cái dịp là kỷ niệm 45 trò chơi Đấy, phát hành trò chơi thì sẽ có một cái giải đấu của Drodo Không biết giải thưởng nó là bao nhiêu nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ rất to Và ngoài cái giải đấu kỷ niệm 45 trò chơi của Drodo ra Thì uh, trong nước các anh em có tổ chức các cái giải đấu tự phát Là cái ờ, dạo gần đây là nó khá nhiều <clears throat> Chính vì thế là có thể là trong cái khoảng thời gian sắp tới là tôi sẽ uh, chơi những cái line up Đấy mà nó rất là thích hợp để có thể mang vào giải thi đấu của giải <clears throat> Anh em cũng biết là cái những cái line up mà chơi giải ấy Đấu ở trong giải, đấu với những cái pro player Nó lại hoàn toàn nó khác những cái cái cái đội hình mà chơi leo anh Đấy, kể cả rank queen thì nó cũng sẽ khác nó khác hoàn toàn luôn Những cái đội hình mà anh em chơi ở trong cái lobby giải đấu ấy <clears throat> Là những cái đội hình mà chưa chắc vào trong lanh nó đã là gọi là mạnh Đấy, chưa chắc đã ăn được top 1 Nhưng mà vào trong giải đấu thì nó lại rất là ok, nó lại rất là dễ ở top 1 Đó, Nó khác nhau là ở cái tốc độ, ở cái tham minh anh em ạ <clears throat> Đấy, mà cái tốc độ ở trong những cái giải đấu là tốc độ rất nhanh Đấy, cần những cái đội hình mà nó form sớm Cần những cái đội hình mà đánh ở level thấp Đấy, Hyperon Nó không giống như là những cái đội hình chúng ta chơi leo rank ở rank queen thì nó cũng sẽ là những cái đội hình ở level 10 mắc tối thượng thôi đấy là mạnh nhất là ở level 10 đấy thì sẽ dễ dễ dàng là ăn được top 1 <clears throat> trong khi đấy thì ở trong những cái giải đấu thì khác trong những cái giải đấu thì cái tốc độ của trận đấu là quá nhanh đấy thường nó chỉ khoảng 30 round 35 round hết trận đấu rồi thế nên là sẽ không form được những cái đội hình ở level 10 không form được những cái đội hình siêu lết nó thường người ta sẽ chọn những cái đội hình mà đánh uh, sớm thôi nhá anh em nhá <clears throat> thì tôi cũng sẽ là cố gắng là làm thế nào để có thể là chơi những cái đội hình mà giải đấu đấy mang vào giải đấu ok để cho anh em tham khảo trong cái khoảng thời gian sắp tới anh em nào có nhu cầu thi đấu giải thì có thể tham khảo kênh của tôi tôi đảm bảo với anh em luôn là nó cực kỳ uy tín bởi vì làm sao bởi vì những cái đội hình mà tôi uh, <clears throat> tôi tôi tôi tôi, tôi uh, đưa lên trên video up lên video để cho các anh em tham khảo ấy chính là do tôi thực nghiệm đấy tôi trải nghiệm trong cái cờ lan của tôi đấy trong cái lobby gtd nên là anh em cứ yên, yên tâm về cái độ uy tín nha anh em nhá cái tốc độ ở trong clan gtd đánh ấy thì nó cũng không khác gì tốc độ ở trong các cái giải đấu đâu đấy mà theo tôi nhá, nó còn hơn đấy bởi vì clan của tôi mà đấy clan của tôi thì tôi có quyền bốc phát thôi <laughs> đấy nhưng mà anh em yên tâm uy tín đấy nhá hôm nay chơi một cái đội hình mà anh em xem xong anh em mang vào giải thì đảm bảo uy tín luôn <coughs> Tất nhiên là tôi có rất nhiều đội hình Đấy, tôi có rất nhiều đội hình Nhưng mà để xem là bài nó cho cái gì thì Chúng ta có thể chơi cái bộ đấy cũng được Đấy, như đây là hiện tại là tôi đang cảm nhận đấy là có sự gì đấy mà nó khá là bít Ờ Bây giờ cho ba con bít rồi này Bít thì có thể là bít Đấy, hoặc là có thể là phe giờ anh em nhá Phe giờ nó cũng gọi là rất là hay Ừ, sách giáo khoa để có sẵn rồi đấy chỉ việc là bài nó ra như nào thì tôi sẽ chơi như thế thôi đấy chơi ờ, nó nó có kịch kịch bản đấy anh em hiểu không tức là bây giờ ra thêm con ví dụ lổ phát ra hai con cây chẳng hạn thì feather thôi anh em đấy hoặc là tự nhiên lại phong vũ phong viết các thứ thì chín feather thẳng tiến nhá anh em nhá <clears throat> đấy uh, shadow đấy, shadow uh, shadow killer cũng có thể chơi ở chín feather co được ở trong giải <clears throat> Beat thì cũng được đấy Beat Chơi uh, Beat thì nói chung ấy Là vào giải thì không nên chơi mấy cái kiểu Beat Glacier uh, Beat Assassin Mấy cái bộ đấy vào giải đánh nó hơi khó Beat nếu mà vào giải đánh Beat thần giáo Đó là một trong những cái lineup mà tôi nghĩ là Vào giải đánh rất hay Rất rất là ổn định Đầu game có vẻ không suôn sẻ lắm nha anh em nhỉ Đang phải đánh chữ thua đấy Có nên chơi Beat không nhỉ Bây giờ ra con ba con bit này rồi ờ, chúng ta chốt bit nhá. Được không? Để tôi pick thêm mấy con ờ, con ờ, giải cá vào xem là, là có chơi nổi không. <clears throat> Thực ra tôi cũng lúc đầu tôi cũng không hướng đến bit. Tôi muốn giới thiệu cho anh em cái line up Feather. Đấy. Line Feather là một trong những line mà tôi cũng không hiểu sao Đánh rank thì rất ít người chơi Nhưng mà vào giải thì nó cực kỳ hay luôn Hay lắm anh em ạ Anh em có thể xem một vài giải đấu gần đây có cái giải gì gần đây này Tùng cháy cầm 9 giờ đánh hết Đấm hết Đấy sau đó anh em có có thể xem là Có cả ngoài Tùng cháy ra là có mẹ bé Pi ấy Cũng chơi cái bộ đấy <clears throat> Thì tôi đánh giá là cái bộ 9 giờ vào giải là nó cực kỳ ngon đấy Anh em ạ uh, Cái meta này nhá Sau update cái bọn 9 Hunter nó giảm cái cái cái cái, cái nó gọi là phần trăm đánh trúng thì rõ ràng là 9 giờ nó rất ngon, nó không quá sợ 9 Hunter. Đấy, 9 Feather thì không quá sợ 9 Hunter Còn với cái bộ mết nhá Cái bộ uh, bộ bộ nói chung là gặp 9 mết ấy <clears throat> Thì nói là khắc tinh của 9 Feather thì cũng đúng Đấy nhưng mà có một cái vấn đề là như này 9 mét ấy vào giải liệu rằng có thể có người chơi không Không dễ đâu anh em Bởi vì vào giải nó sẽ là Saman Nó sẽ rất là nhiều Saman Đấy nên là việc mà chọn một cái layup là 9 mét thì rất dễ là xuống hố <clears throat> Saman nhiều lắm anh em ạ rồi thì Clyde, Clyde rất nhiều 9 mét không ăn nổi hai bộ đấy đâu Đấy, không sống thọ đâu để mà chơi đâu Trong khi đấy nếu mà chơi 9 giờ Thì gần như là không sợ bit này Không sợ Clyde Đấy, không sợ Clyde, không sợ bit Không sợ Saman luôn Chỉ sợ Hunter thôi <clears throat> Hunter có người chơi nhưng mà vấn đề là Hunter nó bị giảm cái, cái sức mạnh bắn trúng Thế nên là cái việc mà, mà, mà sợ Hunter cũng không quá sợ Đó, và cũng chưa chắc là đã có nhiều nhà chơi Hunter đâu ở trong giải đấu thì tôi nghĩ là chơi bit và chơi uh, <clears throat> Saman là nhiều. <clears throat> Nên là tôi đánh giá là bộ 9 giờ vẫn ngon hơn nhưng mà tôi sẽ sẽ sẽ lựa nha anh em nhé để xem hôm nay có chơi được 9 giờ không. Nói chung là phải ra được co. Ra được co để chơi. <clears throat> Rồi, chúng ta có cái chiến thắng đầu tiên ạ. Vãi đái thật. Tôi tôi không đánh Eco. Tôi không có đánh Eco đâu anh em ạ. Chỉ là quan trọng là có bài vào để tẩn thôi ba human cái này ba con hai sao nói chung là tạm ổn nên là tôi ờ, tôi tôi đánh bình thường thôi up cấp đúng level anh em nhá tức là chúng ta sẽ lên level 6 ờ, ở ở round 9 đấy đấy mà round 12 thì có thể lên 11 luôn ừ. trận này nếu mà không ra bit thì có thể chuyển sang Greater nhưng anh em nhá tôi vẫn đang giữ những cái con ở Greater ở đây Gặp ngay thằng ấy cột trắng này Ui đẩy nó chín máu luôn <clears throat> Đó những cái bộ mà tôi đang vừa nói là những cái line up mà có thể chơi được ở trong giải <clears throat> Tuy nhiên anh em chơi Gladiator thì anh em cũng phải hết sức cẩn thận Gladiator nó không quá ngon đâu Ở trong cái meta mới đó bởi vì làm sao <clears throat> Anh em nghĩ là Gladiator là ngon nhưng mà thực ra là không ngon lắm bởi vì thế này này Bây giờ cái tướng ở trong trong trong cái có sẵn ấy, cái kho ấy nó quá nhiều. Đấy. Nên cái việc Hyperon ở level thấp để kiếm co hai đô ấy Nó khá là khó Anh em cứ tin ở tôi Ron nó khó lắm Nó không dễ như ngày xưa đâu Ngày trước ấy là ở trong cái cái cái kho tướng sẵn ấy Nó có ít cái con hai đô hơn Nó bỏ những cái con tướng một đô hai đô ra ngoài nhiều Nên là chúng ta mới Ron nó dễ Nó Hyperon ở level thấp nó dễ Đấy chứ còn bây giờ thì khó lắm Bây giờ mà chơi Hyperon là cẩn thận là cũng là sùng hố đấy Đấy Hyperon thì thường là chơi những cái bộ mà Druid nó rất là dễ hyperon bởi vì nó nó chỉ cần ít con thôi, nó cần bốn con nó lên được 3 sao rồi. Đấy, ví dụ như là bộ uh, có thể tính đến là bộ bit này chẳng hạn này, bit thần giáo co là con cây ở Whispersia. Rất ok nhá. Cái bộ thứ hai nó chính là bộ uh, Saman kẹp với cả Fallen Witcher. Đấy, vào trong giải đầu vẫn ok bởi vì làm sao? Bởi vì Druid rất là dễ lên 3 sao. Đấy, Hyperon ở level thấp, level 7 là, là chơi được rồi. Đấy, form bài level 7 Đó là những cái đội hình mà form bài level 7 Cái bộ thần giáo cũng thế Whisper kẹp với cả 6 bit ở level 7 là chơi rồi Đấy, hay bộ 9 Feather cũng thế 9 Feather chỉ cần chơi ở level 6 thôi nhá Nếu mà đúng là nó chỉ cần chơi ở level 6 Nhưng mà thôi cứ cho lên 7 Đấy, thêm được một con Còn đúng là level 6 là có thể chơi được rồi Có thêm Grim vào là ba con Feather là được ba con Wizard, ba con Feather là kích hoạt được rồi ừ. Rồi, cái đồ như này thì tôi chốt cái giáp trước đã anh em ạ, giáp thép đã anh em nhá. Đồ này chốt cái giáp thép đã này. Đấy, còn những cái món đồ kia thì từ từ đã. Tạm thời như này đã. Ừ. Tôi thì nói chung ấy là đồ thì tôi cũng cố gắng là tôi chốt sớm thôi, chứ còn để muộn đánh nó yếu anh em ạ. Bây giờ mình đã chấp nhận là là mình chơi đâu kiểu là đánh ờ, đánh đánh sũ máu ấy đánh đổ củi ấy. mà nếu mà không chốt đồ thì tức là không giữ máu được đấy cố gắng chốt đồ sớm những cái cái cái cái món đồ ấy mà chắc chắn là cái đội hình nào cũng sẽ phải là cần thì chốt thôi <laughs> cái giáp thép là một trong những cái món đồ đấy anh em chơi hunter anh em cũng phải có giáp thép anh em chơi uh, beat anh em cũng phải có giáp thép mà anh em chơi warrior anh em lại càng phải có giáp thép đấy toàn những cái đội hình cần cái giáp thép thế thì chúng ta có thể chốt từ đầu rồi Ờ, nhá anh em nhá Đấy, chơi 9 feather thì cũng cần giáp thép Cái 9 feather nó có cái giáp thép nó rất là hay luôn Những cái bóng nó hiện ra nhá là nó cũng được hưởng cái hiệu ứng của giáp thép Đấy còn cái chơi uh, Saman thì sao ừ, <clears throat> Saman thì lại càng phải có giáp thép Những cái con Saman nó không được hưởng bất cứ một cái hiệu ứng gì cả Của hệ tộc Tuy nhiên là cái giáp thép đấy, nó lại bắp giáp cho cái bọn Saman nó hiện ra Quá tuyệt vời <laughs> Món đồ mà nói chung là quốc dân Không thể thiếu bất cứ một cái line up nào Đấy rất hay đúng không nói chung là tôi thấy là là, là <laughs> giáp thép là cái món đồ mà <laughs> bất cứ lay up nào là cũng lên là ghép <coughs> rất mạnh giai đoạn đầu game mà có giáp thép thì phải nói là cực kỳ khỏe bây giờ là tôi thấy là những cái người mà chơi mết họ ghép giáp thép chứ họ cũng chả có giáp băng giáp biển gì đâu anh em ạ à. giáp thép và phang thôi xong rồi tụm hết vào giữa bắn trưởng cho nó khỏe <coughs> anh em cứ để ý mà xem kể cả các mấy cái video gần đây tôi chơi mết ấy Tôi chơi mết tôi cũng ghép giáp thép không tôi để ở tụm ở giữa mà Ui thật chết rồi anh em ơi <laughs> Thế này là, là là biết thần giáo ở đây này Biết rồi anh em ạ à. Cho con này thì đúng rồi đấy Chỉ còn một con nữa thôi Là ba sao rồi đúng không Rồi thế thì tôi tôi phải khẳng định với anh em luôn Nó chính xác đó là biết thần giáo ừ. Ok nhá Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bộ biết thần giáo Một trong những cái line up mà Sự lựa chọn số 1 cho giải đấu <clears throat> Vào trong các cái giải đấu thì anh em sẽ không có nhiều sự lựa chọn đâu anh em ạ à. Chỉ chơi những cái bộ mà đánh level thấp thôi Đấy <clears throat> Những cái bộ như là bộ sáu đỏ ấy Là những cái bộ mà anh em phải hết sức cân nhắc Khi mà chơi nhá Ủ đầy rồi anh em đúng thật luôn Bít rồi anh em ơi <clears throat> Đây nó chính là cái chốt của tôi Cái ra ngoài ra con gấu thì chính thức là chúng ta sẽ chơi bít nha anh em nhá <clears throat> Vậy là chúng ta chỉ còn là con sâu và một con cáo hoặc là con con con giải cá thôi là chúng ta đủ bộ thôi bộ này luôn ở 7 thôi nhá anh em nhá đấy tôi sẽ đánh trong một cái trận đấu ở rank queen và chơi cái bộ bit thần giáo để xem là sức mạnh của nó thế nào nha anh em nhá còn vào giải đấu chắc chắn là nó sẽ gắt hơn rất nhiều cái tốc độ trận đấu nó sẽ đẩy lên rất nhiều chỉ sau ra 15 thôi là bắt đầu là đã có cái nhà là hấp hối rồi đấy còn vào vào rank thì thực ra là rank queen thì bây giờ thì nó có nhẹ nhàng thôi để mà đánh giá vào rank Queen ấy mà so với cả giải đấu thì nó còn nói chung là còn xa một trời một vực anh em ạ. Thế nên là anh em có thể là anh em luyện ở trong rank Queen hoặc là anh em có thể rủ bạn bè vào lobby sau đó thử đánh ở những cái trận đấu mà có nhiều những cái bộ mà nó form bài sớm thì anh em sẽ thấy là cái tốc độ trận đấu đẩy lên rất nhanh khiến cho chúng ta nói chung là nếu mà leo rank ấy mà chơi quen ở rank ấy vào trong lobby bị ngợp luôn Đấy, ví dụ như là quen chơi leo rank là chơi đỏ, sáu đỏ <coughs> Chơi sáu đỏ nhá Như hôm trước tôi có nói là sáu đỏ rồng mập được bắp ý Nhưng mà chưa chắc vào giải đã ngon đâu anh em ơi Vào giải vớ vẩn là, là, là, là, là chết sớm ấy Cái bộ mà chơi level 9 Rất khó, khó chơi <coughs> Trong khi cái bộ này nó chơi level rất thấp Và đẻ thì cực kỳ kinh khủng Đẩy có khi là ra 30 là đi hết rồi anh em ạ Đấy, anh em thấy con đấu xin ấy nó có cái tác dụng gì không? Nó chả có cái tác dụng gì khi mà đấu với cả cái bộ này. Có một cái giáp thép rồi thì vô tư. Tôi cứ tụm ở giữa này thôi. À, này uh, tranh thủ kiếm tí sách nha anh em nhé. Tất nhiên là kiếm sách thì để để để để tí nữa tôi áp lên chứ còn bây giờ tôi cũng sẽ không áp đâu. <clears throat> tôi sẽ uh, cố gắng tôi roll con cây ba sao tôi đẩy cho nó nhiệt đã Đấy tôi roll 6 bit đã Anh em thấy là cái bộ này nó form rất nhanh Chỉ sau cái đao 15 thôi Là chúng ta có thể là sẽ đủ 6 bit rồi Thậm chí là ở round 11 nha anh em nhá Nếu mà anh em hên <coughs> Round 11 đã đủ 6 bit rồi Kẹp thêm một con cây 2 sao nữa thì nó đẩy thì ối rồi ôi Cái trận này là tôi còn ra cây nó còn bị muộn đấy Trải qua cái dấu hiệu nên là tôi chơi thôi Trận này là có cái dấu hiệu là ra bit uh, Là có con gấu này Gấu bố này và ra con Whisper là ra ba con Đấy thì chúng ta Đánh thân, thần giáo là tuyệt vời luôn Còn nếu mà không ra thì có thể là tôi vẫn có thể là đá sang một chút sang giờ vẫn ok nha anh em nhá <coughs> U uh, đây rồi, chính xác Tuyệt vời Ok, u uh, đây rồi Đây là những cái món đồ mà anh em sẽ chơi ở trong cái bộ thần giáo anh em nhá Anh em ghép y như tôi Ok Rồi Bình tĩnh Không đi đâu mà vội Chúng ta sẽ chơi ở level 7 nếu mà anh em đẩy lên ấy Thì cái tốc độ trận đấu nó sẽ bị chậm đi Anh em cứ roll ở level 7 cho tôi <clears throat> Rồi, roll rồi Tốc độ... U, đây rồi, một con nữa Một con nữa thôi Một con sâu Hoặc một con dài cá là chúng ta đã có thể bắt đầu đi đẩy rồi Rồi Bình tĩnh, cứ bình tĩnh Dừng lại ở 7 roll Đấy mà khi mà chúng ta lên 8 chúng ta làm gì còn tiền mà roll đúng không? Mất bố là hai 32 tiền rồi Mất 32 tiền là lúc đấy còn có một tí tiền Thì lại phải tích tiền lên 50 tiền roll Lâu lắm anh em đấy, Nên là dừng lại ở 7 Chơi bộ này chơi 7 thôi anh em ạ <coughs> Đấy trận này có 9 warrior này Ui Doom 2 hả Doom 2 luôn đấy hả Ghê vậy Nhưng mà chưa chắc đã thua ừ. Chưa chắc tôi đã thua đâu Doom 2 chưa chắc đã là ngon Đấy Beat thần giáo này anh em thấy là gọi đệ liên tục luôn Đấm làm sao được hết những cái con đệ ở đây Không có đam để giải quyết được những cái con đệ này Mặc dù là bài vua cũng to đấy Lên được con Doom làm co lên hai sao rồi thì Full hai sao như địch kia nhưng mà không ăn thua anh em ơi Không thể nào có thể là, là đẩy được cái bọn này Bọn này nó, nó cực kỳ kinh khủng Khủng khiếp luôn đấy anh em ạ Rồi luôn tiếp nha anh em nhá đây rồi, úi rồi ôi, thế thì chết Thế thì các bạn chết với tôi Từ từ tôi tiếp u uh, sâu này rôn tiếp rôn tiếp rôn tiếp ok rôn tiếp đây rồi hay quá đây nó gọi là mắc đẩy đấy anh em ạ quá tuyệt vời đủ rồi nhá anh em nhá để xem là ờ, các cậu có chịu ở nhiệt không <coughs> cái đội hình này nhá chơi uh, vào lobby chơi giải đấu thì nó ok <coughs> nhưng mà trong rank ấy thì lộc vẫn là ok đấy anh em nhá trong rank ấy nếu mà anh em chơi đội hình này thì anh em đẩy thì nó cực kỳ khét luôn đây rồi ui rồi cáo hai luôn này đấy thế thì uh, xem nào lên như này nhở lên 8 luôn nhở lắp thêm mấy con con con con dơ sọt vào để cho nó nhiều <coughs> thôi con giải cá tôi bán đi thôi Đấy, cáo lên được hai sao rồi Thì nó chơi sâu thôi chứ còn không chơi giải cá Quá tuyệt vời anh em ạ Trận đấu này tôi nghĩ là sẽ kết thúc trước ra 30 đấy <coughs> Theo tôi cái dự đoán Với cái tốc độ trận đấu tôi đẩy lên như thế này Rất nhanh luôn Lên uh, level 8 mà tôi kẹp vào con dơ so này thì nói chung ấy Là mỗi round thì cứ 20 máu thôi <laughs> Anh em cứ tin tôi mỗi round chắc chắn là phải 20 máu đây nó cũng là bộ siêu đẻ nha anh em nhá <clears throat> Siêu đẻ thần giáo u uh, trời mết này ra được máy bay rồi này nhưng ừ, nhưng mà nhưng mà ừ. anh em thấy cái bộ này nó vãi cứt không thậm chí là tôi bây giờ nhá tôi thậm chí tôi còn đứng tung vào cho bọn mết nó tung trưởng luôn nhưng mà đây em thấy không khỏe không <clears throat> khỏe lắm anh em ạ anh em thấy cái pha vừa rồi tôi còn đứng tung hết vào một chỗ để cho cái bọn mết ấy nó tung trưởng vào cho nó dễ hơn đấy nhưng mà rồi có ăn thua đâu anh em thấy không bởi vì làm sao? Bởi vì là đấy có hiệu ứng giáp thép các thứ nó bảo kê kinh lắm anh em ạ. À. Tung trưởng thì nó không thể chết được cái con ba sao đâu. ba sao này thì còn rất nhiều đồ mới có thể giết chết được. Nó đứng nó, nó đẻ ra thì thôi rồi luôn. Cái giai đoạn mà mà mà trước khi cái bọn đấy nó mạnh ấy thì chúng ta là chùm anh em ạ. Mấy cái bọn kia còn lâu là mới mạnh. Mấy cái lay up mạnh ở late game thì cái giai đoạn này còn lâu mới có cửa. lạ nhân tiếp theo sẽ là ai đây? <laughs> tôi nghĩ là bây giờ bất cứ ông nào gặp tôi đều sẽ phải mất rất nhiều máu. Đấy. Ui rồi ôi, cái lạ nhân này thì có vẻ là, là mất nhiều máu lắm thế này. Chơi Hyperon ở level 6 chơi Glacier ấy hả? Ui rồi ôi. Căng 19 máu. Sau cái round 20 bắt đầu những cái nhà kia nó sẽ nó, nó, nó, nó sẽ có những cái đội hình mà có thể là sẽ chống chịu được một chút Và tôi nghĩ là cũng không ăn thua đâu Tầm này bây giờ là đẩy cực kỳ khét cho đến round 25 nha anh em nhá Phải sau round 25 mới có những cái nhà họ mới có thể chịu nổi Bây giờ chỉ có cái nhà này thôi Cái nhà của Đôn Át này này Là có thể là Là là, là chịu được đấy Cái nhà này cũng 6 bit và có độ không Thì nó con độ không này nó có, có, có vai trò là có thể là giải tán làm đông thì cũng được <clears throat> cũng chưa biết nha anh em nhá nó cũng đang có chuỗi này đồn át này cũng đang có chuỗi này <clears throat> bộ thần giáo này thì nói chung là tôi thường là tôi hay là ở level 8 là tôi sẽ kẹp con dưa so vào để đẩy nó nhanh chứ là tôi sẽ không kẹp con ờ, berserker nhưng mà anh em có thể kẹp con berserker cũng được nhá nhiều người chơi là họ sẽ kẹp berserker ở level 8 và level 9 họ sẽ kẹp thêm là glacier uh, warlock là con doctor đấy Họ sẽ kẹp ở level 9 là con Doctor nha anh em nhá à, Tôi sẽ ờ, ghép cái ờ, ngọc giảm hồi chiêu Cho Whispersia luôn Tôi là tôi chơi cái bộ bit này là tôi chơi co là Whispersia luôn Chứ tôi cũng không chuyển co nữa Đấy, nên tôi sẽ lấy những cái món đồ cho con Whispersia <clears throat> Gồm có là cái gì uh, Có giáp thép này Có ngọc giảm hồi chiêu này Găng tay Kira và cái món đồ chấn phái của nó chính là cái quả trứng Đó nó tôi không có chuyển sang cái lab khác nha anh em nhá Tôi là tôi chơi luôn cái lab này luôn Vào giải cũng thế thôi Tôi chơi bộ này luôn Đỡ phải lằng nhằng chuyển co cái thứ vào đồ nó kiểu nó lỡ cỡ ấy Đấy, chơi con Vipersia này cũng rất mạnh Chứ không yếu đâu Có những cái trận đấu mà tôi đã solo với cả Beat Có Silent Assassin tôi vẫn đấm được bình thường Silent <clears throat> Assassin có đồ ấy nhá Tôi vẫn đấm bình thường luôn Bởi vì tôi cũng có đồ Tôi có những cái món đồ chấn phái cho cái con này tôi cũng không sợ Khỏe lắm anh em ạ bây giờ tôi chưa có đồ trần phái thôi nhưng mà nếu mà tôi có một cái um, cái cái cái ờ, cái cái, gì nhỉ cái uh, quả trứng ấy thì chắc chắn là cái con này nó đánh solo luôn đấy đứng solo luôn với cả mấy cái con co 5 đô vẫn ok khỏe lắm ừ, tôi đã từng có một cái clip như thế rồi nhưng mà tôi chơi bộ 9 giờ anh em nhớ không chơi 9 giờ dồn đồ cho cây và cũng có cái quả trứng ok đó lên 9 thì thực ra là bây giờ chưa có cái gì cho vào Nếu mà có ấy, thì có thể là kẹp thêm gua lóc, gua lóc này một sao <clears throat> Lên 9 kẹp thêm món uh, con con lóc hay là kẹp một con con ấy nhở, Con ảo ảnh nhở, Kẹp ảo ảnh này dí một con vào trong cái lỗ thì cũng ngon Đấy Ui thằng này roll được súng 3 này Hyperon Glacier súng anh em ạ à. Nhưng mà round này chắc đi rồi gì nữa 17 <laughs> máu tôi nghĩ là đi rồi Anh em ơi Cái tầm này round này thì chắc là chắc chắn là đi rồi Khó Quá đèn Rồi không biết phải youtuber làm content không nhỉ hmm. Bây giờ cho con nào ảnh này vào đây này Thì Sẽ bắt được một con ở trong cái lô Đấy có một cái hay ở cái con ảo ảnh là khi mà anh em có con ảo ảnh ấy, anh em cho vào trong đội hình ấy thì cái ù không không không không không. <laughs> con này ngon hơn. <clears throat> Nhưng mà tôi tôi đang nói dở. Cái con ảo ảnh khi mà anh em cho đội hình nó sẽ khợ, nó sẽ cố định cái đội hình. <clears throat> anh em để ở xung quanh ờ, cái bọn bít này này. Thì thứ nhất là sẽ kéo một con vào trong cái lô và sẽ dí con đấy chết luôn. Cái thứ hai là cái đội hình của anh em nó sẽ cố định Nó sẽ không bị di chuyển Cái đấy là cái hay khi mà cái đội hình nó cố định ấy thì nó sẽ được bảo vệ bởi cái giáp thép anh em hiểu không chứ còn nếu mà anh em di chuyển nếu mà không đổi <clears throat> đây là như thế này là nó sẽ bị di chuyển đội hình di chuyển ra ngoài cái giáp thép thì những cái con ở ngoài giáp thép nó sẽ không được hưởng cái hiệu ứng u uh, anh em như này tôi đẩy này thấy không <clears throat> tôi nói rồi thực ra ấy cái bộ mà glacier kẹp với cả bit ấy không mạnh bằng bộ thần giáo đâu anh em ạ đấy anh em vừa gặp đó chính là bộ glacier kẹp bit á không mạnh bằng Thần giáo này đẩy kinh hơn nhiều Chơi giải đấu cực, cực kỳ kinh khủng Mà chơi không phải giải đấu tôi đã thấy là nó kinh khủng rồi Đây là một cái trận đấu rank nhá Ở mức rank cao Cụ thể ở mức rank queen Nhưng mà anh em thấy đẩy rất là kinh khủng luôn <clears throat> Rất mạnh rồi đấy Nếu mà anh em kẹp nhá là một con khống chế Ví dụ Tetsulami hoặc là Siren này Hoặc là Phượng Hoàng này ở level 9 Và anh em có một con dơ sọt ở level 8 thì cái tốc độ trận đấu nó vừa đẩy nhanh mà sức mạnh của anh em nó cũng cực kỳ khủng khiếp khủng khiếp lắm anh em ạ <clears throat> cái cái con dơ sọc nhá nó vừa là là cho cái con uh, cái nó đẻ nhanh mà nó cũng vừa cho con sâu luôn đấy một phát là hai con đẻ siêu đẻ luôn ngoài ra thì cũng giúp cho tăng mana nhanh để có thể hồi máu sớm đến được vị trí của unicorn anh em nhìn này cái bộ 9 warrior nhá bình thường bộ bit mà chơi uh, assassin uh, chơi cáo ấy rất sợ cái bộ này rất sợ bộ 9 qua, nhưng mà chơi cái bộ thần giáo này không hề sợ anh em thấy không? Ui rồi ôi anh em nhìn này Chính Warrior đấm như con luôn Đẩy nhiều máu luôn à, 21 máu Quá càng luôn ừ. Beat thần giáo không sợ Warrior Tất cả các thể loại Beat Glacier Beat Assassin Đều rất sợ chín Warrior Nhưng cái bộ Beat thần giáo này Thì nó lại không sợ Warrior Tức là thiên địch không sợ rồi Đấy Cái bộ thần giáo này anh em biết sợ nhất là cái bộ gì không Nó chỉ sợ 9m thôi anh em ạ à. Bộ này sợ nhất là bộ 9m Còn những cái bộ khác không sợ anh em nhá u cái thằng thằng thằng này nó chơi bit nó ra được uh, 6 bit Gỗ 02 này Vãi đái Ngộ 02 kiếm hồn Silent Assassin Ủa Căng ấy Nhưng mà tôi nói là căng nhưng mà chưa chắc gặp tôi đã ăn đâu anh em ạ à. Thôi rồi căng Takida Ok Chúng ta trận này không có trứng rồi anh em ạ à. trắng tay Kira để đưa cái con này nó lên một cái tầm cao mới này Sức mạnh mới này Rồi Đẩy lên 10 thôi anh em Đẩy lên 10 cho Kira vào đó Ok Thậm chí là nếu mà chơi về mết nhá Chúng ta có thể kẹp cá vào cũng được Đấy khi mà anh em lên được level 9 Thì anh em có thể kẹp hai cá Nhưng mà sẽ không có Kira Thôi vâng, không cần đâu, Secret Lancer chẳng cần Bởi vì làm sao, bởi vì tôi tôi tôi lên được 10 rồi, tôi kẹp được cá rồi Nói chung là nếu mà anh em lên được 10 thì cái bộ này nó cũng không sợ mết Mà mà mà nếu mà sợ thì chỉ sợ 9 mét thôi Nhưng mà 9 mét ấy Cái vấn đề là 9 mét thì uh, vào giải không ai chơi đâu Khó lắm anh em ạ Khó chơi lắm vào giải người ta chơi Saman hoặc là là, là, là Saman mết thì rõ ràng 9 mét vào đó là khác gì tự sát đâu. Chơi 9 mét không khác gì tự sát cả. Nghe anh em nhá. Ui anh em nhìn tôi đẩy cái bộ mết cơ Vãi cứt luôn rồi chơi mết đấy, 32 máu dành cho cái bộ mết luôn. Mặc dù là hiện tại là tôi vẫn chưa có kẹp Marine đâu. Ừ, chưa có Marine mơ riêng gì đâu, nhưng mà đấy anh em thấy mạnh chưa? Mạnh lắm anh em ơi Tôi thậm chí tôi còn vẫn đang muốn là kẹp cái con dơ so vào đấy Tôi cũng chưa muốn bỏ so ra luôn Bởi vì làm sao? Bởi vì là hồi máu sớm này Đấy, Tsunami tung trưởng Stun sớm này Nó nhiều lợi thế lắm anh em ạ Ui rồi ôi, linh hồn ánh sáng luôn này Quá tuyệt vời Đấy, kẹp vào thì bây giờ lại Tsunami lại combo Hay quá đi mất thôi uh, Thế thì thôi, giải tán thôi còn gì nữa Đây rồi anh em ơi Quá tuyệt vời luôn vô địch với 85 máu rồi anh em ạ như này thì không có thằng nào nó, nó, nó có cái cửa nào ăn với tôi đâu mắc binh rồi đấy đấy đội hình như này thì còn cái thằng nào đâu cái cửa nó cắt được cái chuỗi 15 cộng của tôi nữa không có thằng nào hết anh em nhá quá mạnh rồi ờ. đội hình đánh ở level 10 thằng này không có cửa anh em ơi ngộ không hai chấp luôn ngộ không hai sai linh rồi thì kiếm một kiếm nước đâu vào đây hết đi tê su này tê su này tê su này thấy chưa bay màu luôn bay màu luôn anh em ơi ui rồi nhìn nó đẩy kìa cũng là bit nhưng có bit zit với giáp đấy anh em quá căng luôn u đây rồi chấn phái rồi ui rồi ôi tự nhiên lại ra cái món đồ chấn phái cuối game anh em ạ à. quá tuyệt vời rồi Tôi sẽ không ghép cái RO đâu Tôi để đấy cho cái con này nó giảm hồi chiêu đẩy nhiều hơn Cái RO làm gì đâu Hay quá anh em ạ <laughs> Cái trận đấu nó, nó, nó nhanh một cách gọi là kỳ cục luôn Đi hết rồi anh em ơi Beat đi hết rồi Beat đi hết rồi Khỏe không? Quá khỏe anh em ạ Nói chung là cái tầm này bây giờ chơi beat thần giáo nó là cái sự lựa chọn số 1 đấy Cho giải đấu đấy 嗯。Ừ. Quá dễ chơi luôn Co thì 3 sao sớm Co 3 sao Ở level 7 roll 3 sao thì tôi nghĩ là tầm ra 19 là lên được 3 sao thôi Nếu mà anh em đen lắm rồi thì ra 19 mới lên được đấy Còn nếu mà hên hơn thì có khi ra 11 là lên được 3 sao rồi Ra 11 lên được Whispersia 3 sao thì thôi Thôi thôi thôi, thôi. <laughs> Chủ định mua Whispersia từ đầu thì anh em yên tâm nhá Khoảng ra 11, 12 là lên được 3 sao là nó cũng là dễ rồi Anh em thấy không? Ui rồi anh em nhìn này tôi đẩy phát hai thằng đi luôn không? Không Trời ơi căng càng quá anh em ạ <laughs> nó phải nói là thực sự là rất là càng luôn ô ô thôi chết nó chưa búa sớm quá đây từ từ đây rồi quá anh em ơi rồi luôn nốt chén cuối anh em ạ u thôi được rồi thế là mắc binh rồi full hai sao còn tetsulami thì tí nữa tôi sẽ sẽ sẽ để cái um, quả trứng ấy đập xong à quá kinh khủng anh em ạ Thật Thậm chí trận đấu nó còn không đến ba 30 luôn Ghê đấy À 9 Warrior kẹp với vụ không à Để đánh bít cho nó khỏe à Để xem nhá Xem là liệu rằng có cái cửa ăn được cái chuôi 17 cộng này của tôi không Khó Trông đã thấy khó rồi À ngộ không có BKB Nhưng mà nhưng mà làm sao Bây giờ làm sao Ui rồi anh em nhìn kìa Đánh đến bao giờ mới hết được những cái con này ơi nhìn nó đẩy kìa đẻ thì đẻ liên tục luôn ấy đập không kịp luôn ấy ôi rồi tám máu thì đi rồi <laughs> không có cửa đâu anh em ơi khỏe quá đi mất thôi thật cái bộ này leo rank nó cũng khỏe cơ chứ đừng có nói là vào giải đấu đúng là một trong những cái sự lựa chọn số 1 đấy anh em ạ